Xin chào cả nhà buổi sáng Mình là Huy Đức Hiện tại mình đang có mặt tại à, Đắk Lắk Nơi mình sinh sống và làm việc Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 8 Thì tối hôm qua thì Ủy ban nhân tỉnh đã có quyết định là cách ly xã hội 14 ngày Đó Đối với tất cả các cơ quan à, Cơ sở dịch vụ Thì hôm nay thì à, thật sự mình rất lo lắng cả nhà Rất lo lắng về tình hình dịch bệnh Cho nên mình à, mong rằng mình và mọi người hãy cùng chung tay để bảo vệ bản thân và gia đình mình phải ờ, nghiêm chỉnh chấp hành những cái uh, những cái, cái, cái, cái, cái khuyến cáo của nhà nước mình về cái việc cách ly về cái việc là là là bảo vệ bản thân mình tránh lây nhiễm cộng đồng thì hôm nay mình sẽ đi review ờ, tất cả các tuyến đường để cho các bạn xem về tình hình diễn biến dịch bệnh tại Đắk Lắk nhé. Xin chào cả nhà, hiện giờ mình sẽ đi review tình hình buôn bán của mọi người dân ở tại Đắk Lắk mọi người nha à, ngày hôm nay là ngày 3 tháng 8 là ngày đầu tiên ờ, giãn cách xã hội trong vòng 14 ngày nha mọi người hãy theo chân mình nhé chào cả nhà bây giờ mình sẽ review ờ, về tình hình dịch bệnh tại Đắk Lắk nha bây giờ mọi người hãy theo chân mình nha ok mình giờ mình sẽ đi tuyến đường chính nha cả nhà đây là tuyến đường Nguyễn Tất Thành phường Tân An có tình hình kinh doanh nha hiện tại mình đang ờ, có mặt tại nhà riêng của mình thì hôm nay mình đã review cho mọi người thà biết được là ờ, tình hình dịch bệnh tại Đắk Lắk như thế nào thì ờ, trong ngày qua thì đã có thêm hai ca mới nhiễm mới và một số tuyến đường đã cách ly ví dụ như là đường Hoàng Diệu đường Nguyễn Văn Cừ đó và và và khu vực xã Hòa Thành đó thì tình trạng tình trạng dịch bệnh hiện tại rất là rất là diễn biến rất phức tạp và mọi người thì ờ, nói chung là về các cơ sở kinh doanh rồi ờ, nhà máy xí nghiệp đóng cửa hết rồi thì sẽ ảnh hưởng kinh tế rất là nhiều thất thu rất là nhiều đó còn riêng bản thân mình thì mình hôm nay mình cũng nghỉ việc rồi ờ, nghỉ việc tạm nghỉ việc trong vòng nửa tháng để mà ở nhà tránh dịch thì mình cũng mong mọi người hãy cùng chung tay để mà theo những khuyến cáo của của đảng và nhà nước là tránh À, tập trung đông người rồi à, tốt nhất là là mình nên à, cà phê cà pháo thì uống ở nhà à, nhậu ở nhà thì nhậu ở nhà để mà giao lưu anh em mà tốt nhất hạn chế là không không không tụ tập quá à, theo mình là quá quá quá năm người không tụ tập quá năm người đó để bảo vệ sức khỏe à, của chính bản thân mình cũng là bảo vệ cho cộng đồng vì căn bệnh này dịch bệnh này rất là nguy hiểm rất nguy hiểm nó ảnh hưởng rất là lớn đối với Ờ, với kinh tế gia đình cũng như là xã hội nếu mà bị cách ly chúng ta bị cách ly thì hậu quả rất khó lường cả gia đình mình phải cách ly cả à, à, nơi mình sinh sống cũng cách ly đó nó có dẫn đến hệ lụy rất là nghiêm trọng cho nên mọi người hãy cùng à, mình cùng hãy đức để bảo vệ sức khỏe của chính bản thân mình và gia, gia đình cả cộng đồng nhé nếu yêu thích à, kênh thì hãy à, like và ủng hộ mình nhé mình sẽ uh, tiếp tục uh, review về uh, những cái tin tức mới nhất cũng như là về đời sống của mình và những video hay sẽ gửi đến mọi người xin uh, cảm ơn hẹn gặp lại